Phương xin chào tất cả quý vị và xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Tâm đạt Sơ Cầu MB buổi tối ngày hôm nay Thì bây giờ là 11 giờ 58 phút của buổi tối ngày 25 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá Thì à, do chúng mình mưa to mất điện nên là bây giờ cũng mới có điện thì mình tranh thủ đến đây Tiếp tục phân tích và soi cầu chốt số cho tất cả mọi người và bạn bè tham khảo vào ngày mai Đó là ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 tất cả anh em nhé Thì à, Chúc mừng Ngọc mọi người đây là bạn đã tự số số ngày hôm nay Của ngày 25 tháng 9 năm 2021 Thì đặc biệt nay về định dạng năm số đó là 92408 mọi người nhé Đề vì 08 thêm cho chúng ta là bộ đề 03 này Và có tâm cả là tâm 21 phải không ạ Lô tô ngày hôm nay thì đầu một đầu nó tâm, đuôi có đuôi không và đuôi 9 mọi người nhé Lô thì ngày hôm nay có đầu 1, đầu 2, đầu 5 thì về rất chỉ là tiết kiệm về mỗi đầu cho chúng ta một chủ lô tô thôi và ờ, ngày hôm nay thì lúc kép phổ cho chúng ta đó là kép 11 Kép 77 Ngoài nhá, kép 11 và kép 77 phải không ạ? Lô hai nhà mày hôm nay thì chúng ta có đồ 7 Xin lỗi nhầm là đồ 9 này Có 92 Và 97 phải không ạ? Ngày hôm nay thì là lô ờ, lưới cũng khá nhiều, mọi nhá Thì đó đừng quên là cái quan ngày hôm nay rồi thì à, Tâm Đạt cũng xin phép điểm qua lại video tối hôm qua Tâm Đạt có lên video và cho mọi người bắt cho mọi người tham khảo trong ngày hôm nay đó là ngày 25 tháng 6, chứ anh em ngày 25 tháng 9 năm 1921. Thì à, đây là phần à, chốt số của ngày 25 tháng 9 thì mình có lên video cho mọi người cùng tham khảo đây. Mình có cho mọi người đó là bạch thủ lô 60, độc thủ lô 71. Trên hai thì gồm 71 60, 60 12 và 71 12. Chấm biệt thì chấm 4 chấm bệnh mọi người nhá. Thì à, mình cũng đi bỏ lại kết quả, mình cũng so sánh lại kết quả xem chúng ta có chiến thắng hay không mọi người ạ. <clears throat> và chu lô 60 thì ngày hôm nay đổ 6 cổ cho chúng ta đổ 62, 63 và 67 phải không ạ thì trong khi đó con không 6 lồn cho chúng ta rồi mọi người nhá không 6 lồn 60 bạch thủ lô 60 lồn không 6 phải không ạ tiếp theo được lô 71 71 thì ngày hôm nay đã trả thưởng cho chúng ta đi rồi đồ vậy thì có 71 73 74 75 và 77 phải không ạ thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được con đột thủ lô là đột thủ lô 711 và phần bạch thủ lô 60 thì ngày hôm nay chúng ta đã lộ 06 rồi Tức là mọi người đã về vật trên hai thì ngày hôm nay chúng ta ăn lộn mất 71 trong 10 thì về 71 trong 6 phải không ạ? Và con 12 này thì mình ngày hôm nay thì không bắt. bắt cho mọi người thì không có trong uh, à, giảm web xiên rồi mọi người nhá. Thì uh, ngày hôm nay ai theo tập đạt trên mình thì tập đạt xin chúc mừng tất cả anh em và xin chúc mừng tất cả mọi người đã chiến thắng với độc thủ lộ 71 mọi người nhá. Và cũng chúc tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc ngày hôm nay đã chiến thắng một đề 08 cũng như là tất cả bộ lô một số đây còn ai theo tâm đạt được ngày hôm nay thì à, tâm đạt xin chúc mừng mọi ngày lắm và thì à, không nói nhiều nữa thì đã muộn rồi thì tâm đạt sẽ đi vào chúc số cho mọi người và cho bạn bè tâm họ vào ngày mai là ngày 26 tháng 9 năm 2021 một ngày lắm thì mình bắt được hôm thôi bắt cho mọi người là bạch tu lô đọc tu lô chia hai và có trang đặc biệt và có dàn đề cho mọi người cùng học mọi người nhá thì ngày hôm nay video thì đã hơi muộn rồi thì uh, Tam Đạt sẽ đi vào chốt số luôn cho mọi người và cho bạn bè tham khảo vào ngày mai ngoài nhá còn uh, mình sẽ không đi trị cầu nữa tất cả mọi người nhá thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào cho mọi người đó là bài thu và đọc thủ lô cho ngày mai mọi người nhá thì với ngày mai đầu tiên thì uh, đường cầu thì ngày hôm nay Tam Đạt không vẽ lên đây nhưng mà Tam Đạt sẽ chi cho mọi người bắt cho mọi người hai con lô đầu tiên đó là con bài thu lô là bài thu lô tô 09 mọi người nhá Tần suất không loco không tím này nó là tần suất 3 ngày Mọi người nhá Mọi người chú ý cho mình nhá Petrol loco không tím Đây thì tầm đạt sẽ viết cho mọi người cùng tham khảo này Và tiếp theo với con loco độc thủ lô cho ngày mai Thì à, mọi người hãy chú ý cho mình Ngày mai thì à, tầm đạt sẽ bắt cho mọi người Bắt cho mọi người đó là con độc lô là độc lô 81 mọi người nhá và trong lô 09 là một lô 81 phải không ạ? Và cầu sen 2 thì gồm 81, 09, 09, 60 đây là phần chốt số của mình bắt cho mọi người là phải về phần lô tô là phải tu lô 09 và lô 81 trên hai gồm 81 09 0960 và 8160 ngoài nhá thì về con 81 này thì tần suất 3 ngày còn không chỉ này cũng tần suất 3 ngày thì hy vọng ngày mai nó lại nối tiếp cầu bằng thông cho tất cả mọi người và cho tất cả quý vị cùng theo dõi trên kênh tâm đạt số của ZMB mọi nhá và với cầu chẳng đặc biệt ngày mai Trong dạ, việc ngày mai thì uh, Tấm Đạt sẽ bắt cho mọi người vào phần đề tham khảo đó là chậm 4.5 mọi người nhé. Chậm 4.5. Nhà nghề kết gồm 454 434 484 353 38 Seluruhnya 353 36 3 404 050 Thì đây là dàn đề mình kết cho mọi người và cho bạn bè cùng tập hợp trong ngày 26 tháng 9 năm 2021 mọi người nhé thì đây là phần hà chốt số tập hợp của kênh cho cầu thông đạt kết 10B chốt số tập hợp trong ngày 26 tháng 9 năm 2021 Metro Lô 9, luật của Lô 81, trên 2 8109, 0960 và 8160. Trạm đặc biệt thì mình đặt cho mọi người đó là trạm 4 nhậm 5. Trạm liên kết gồm 4554, 4334, 484, 1884, 3553, 3663, 4004 và 0550 mọi người nhá. Mẫu số mình chốt tên trên video đây, điều chỉ bằng cái tham khảo thôi. Anh em nào trùng cầu cái cầu thì chơi, không trùng thì anh em dừng mức độ tham khảo thôi. Anh em nhá. Còn là Zalo số chuẩn của mình thì anh em nào cần những con số chuẩn chơi tôi thì ấn hiện nhanh thay liên hệ vào Zalo cho mình. Đó là 0342 2037 mọi người nhá. Còn à, mọi người xem video thì à, nhớ để lại cho Tâm Đạt một nút like và cũng như là một nút đăng ký kênh anh em nhá. Và anh em nào có những đường cầu nào đẹp thì ở đây là để lại phần bình luận công khai này cho mình, đúng không ạ? Còn bây giờ cũng đã muộn rồi thì Tâm Đạt xin tạm dừng video ở đây và chúc mọi người một buổi tối ngày mai sẽ là một ngày chiến thắng tương mừng thực và hẹn gặp lại tất cả mọi người và quý vị vào ngày mai. Xin chào.